chiếc 135 này nó là 28 triệu nha mấy anh xe này xe mới về đua, em là có hỗ trợ trả góp luôn xe bảo hành được 6 tháng mình có thể trả trước khoảng từ 4 ờ, triệu cho tới 6 triệu dòng này dòng Exciter 150 này đời máy 216 217 giá nó tầm theo chung nó tầm từ 30 cho tới 35 triệu tùy theo dòng xe đúng rồi con này là nhiêu con này nó là 35 triệu 35 triệu 2017 2017 mình à, xe đây là đảm bảo là đầu lòng chưa, chưa bao có... ghiên anh hoàn toàn ghiên cái này không có bình hả à. à rồi chiếc này 12.489 cây cây 35 triệu còn chiếc trắng đỏ bên đây à, trắng đỏ bên đây nó là đời 2015 thì nó rẻ hơn tầm có khoảng 33 cho tới 34 triệu cái này mình sang tên đâu đâu có mắc hả dạ đúng rồi nếu mà mình sang tên chỉ tốn có khoảng từ 500 tới 700 ngàn anh rồi rút bộ ra nếu mà đi rút bộ đi tỉnh là tốn dạ có khoảng ở đây nếu mà rút bộ em ở đây em hỗ trợ phần chi phí rút bộ cho mấy anh hỗ trợ chi phí đó luôn rút dạ, bộ dùm luôn rút bộ dùm này chiếc này à, biển uh, 64 còn chiếc này biển 65 bạn nào ở 64 thì mà khỏi uh, à, rút bộ luôn ha dạ đúng rồi 65 thì quốc bộ đây mình à, có mấy chiếc có 5 6 chiếc mình giới thiệu à, cho các bạn à, tham khảo luôn nha chiếc này ờ, chạy nhiều chưa ta xe cũ thì cũng coi à, 12 ngàn mấy mấy đồng hồ này làm sao để vậy, vậy ha dạ đúng rồi đồng hồ này đồng hồ điện tử mà anh ừ. dạ hoàn Lúc toàn mình, điện tử thu vô thì sao mình để vậy đây cái rồi qua chiếc ờ, này cũng 26 cái này là 2016 2016 hả à? dạ 2016 chiếc này chiếc uh, đỏ 18 ngàn chiếc này thì ờ, giá sao chạy dạ, chiếc này tại vì cái đời nó cao nhưng mà nó chạy hơi nhiều thì nó vẫn tầm cỡ khoảng 34 và 35 triệu anh chiếc này đấy ha này Cần Thơ á dạ biển số Cần Thơ rồi đây ngoài dòng Mercedes em còn có dòng Winner nữa Winner. quay rồi nói chung đầy đủ đầy đủ hết dạ thì à, số điện thoại cửa hàng mình là số mấy à, 098 6869 278 và một số là 0909 675 556 rồi. hai số đó à, mấy bạn à, gọi tới đều được hết rồi chiếc này chiếc Winner à, đời mấy vậy dạ chiếc Winner này là đời 2017 8.100 hàng ghép xong hàng này là phiên bản đặc biệt của dòng Winner tem nó là tem sơn chứ không phải tem dán tem sơn mình khi mà xe cũ mình bảo hành sao à, nói chung ra bản thân ở cửa hàng em sẽ bảo hành cho khách hàng mỗi một dòng xe vậy là 6 tháng 6 tháng ha đảm bảo rồi mình chạy ha này 65 luôn nè này chiếc uh, winner này các bạn đi 8 cây mét km Copy chiếc này giá nhiêu à, chiếc Winner đó nó là 33 triệu anh 33 triệu dạ. còn chiếc tem kế bên dạ tem kế bên thì nó tầm có khoảng 31 triệu chiếc này rẻ hơn ha dạ đời 2017 28 ngàn đời 2017 màu đen đen nhám biển số sóc trăng ha sóc trăng anh nghe thành phố sóc trăng thành phố sóc trăng 31 triệu hả dạ 31 triệu rồi chiếc kế bên này thì chiếc kế bên cũng là hàng Winner biển số Cần Thơ thằng đó vẫn là 33 triệu 33 triệu em còn hai chiếc quay của rồi 2016 và 2015 đây hai chiếc quay đây chiếc quay hai chiếc này à, chiếc giá sao giá nó tầm là 16 và 17 năm anh 16 và 17 năm giờ xe hàng máy 100 này nó đã bỏ mẫu ừ. đây hai chiếc này rồi các bạn có nhu cầu thì à, mình sẽ đánh cái số điện thoại à, lên mô tả đó cho các bạn à, tham khảo nha hôm nay thì mình cũng mấy dòng xe cũ này bên em vẫn hỗ trợ trả góp mấy dạ. bạn có thể trả từ 1 triệu cho tới 10 triệu tùy đeo tùy đeo dòng 1 triệu 7 triệu 10 triệu tùy đeo dòng à là mà trả trước á hả dạ đúng rồi vấn đề trả trước trả trước từ 1 triệu là được rồi hả dạ đúng rồi chỉ cần 1 triệu là đủ rồi rồi ok có gì à, liên hệ địa chỉ mình dạ. À, số mấy vậy ở đây mình có ngoài à, dòng đó còn có những dòng tay ga nữa gồm có dụ dòng ừ, thì mấy bạn cứ tham khảo ta Amlac Novo Janus Ly Mio à. Liberty nói chung là những dòng đó mình đều bán trả góp mà được hết rồi những dòng xe cũ rồi liên hệ cửa hàng mình dạ. là số uh, mấy gồm có 098 không à, cái địa chỉ kìa à, địa chỉ cửa hàng mình là 114 đường Trần Hưng Đạo phường An Nghiệp quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ rồi thì à, mình sẽ à, đánh cái số điện thoại vô trong à, mô tả cho các bạn